腾飞。 a di đà phật a di đà phật a di đà phật này các loài thủy tộc hãy lắng nghe lời phật dạy tử sanh là ải phải đi qua khi mãi như ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà do bởi các ông lòng tham dục thì nhiều tâm tưởng lầm lại ít nên ai đọa lầm hơn thủy tộc có loài ở trong sông đập dầm ao với các thứ thân hình không nhất định khi thì bị lưới rập câu móc hàng ngày phải chịu 100 lần chết mới được một lần sống. Mạng gửi giao thớt hồn nương nước nóng lửa than. Nay đầy đủ duyên lành gặp quý Phật tử phát tâm thí số tiền mua chuộc sanh mạng các ông. Cầu xin mười phương chư Phật khiến các ông tỏ sáng linh thông để quy y tam bảo. Quy y tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo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 sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng rồi khỏi đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục chúng sanh quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ chúng sanh quy tăng rồi khỏi đọa bàn sanh quy tâm bảo pháp bồ đề cứu cánh đất thành vô thượng đạo công đức vô biên tận vị lai nhất thiết đồng sanh cực lạc quốc nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật phong sanh công đức thù thằng hành vô vi thập phương thường trụ tam bảo tất đắc đại chứng minh phục nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quan giang đạo tràng chứng minh công đức Đệ tử chúng con hôm nay cung kính thừa hành lời Phật dạy phát Bồ Đề Tâm quảng đại mua vật phóng sanh Nguyện đem công đức lành hồi hướng Tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ Xin nguyện kỳ an gia đình Phật tử Nguyễn Hoàng Mai Pháp danh Diệu Xuân Lê Hương Cường Pháp danh Trí Thịnh Kỳ an gia đình Phật tử Thái Nguyệt Nga Pháp danh Diệu Hương gia đình Phật tử Quỳnh Ngọc Thanh Trinh Nguyễn Thị Thanh Tùng Nguyện chư Phật tử thừa tư công đức phong sanh hiện tiền hân su khương hơi bổn mạng bình yên thừa thưởng phước duyên kiết tường như lý gia môn ma hưng à, thạnh con cháu hảo hiền, vạn sự bình yên trong năm trăm tý lại nguyện à, siêu tiến chân linh sa di ni bồ tát giới thích nữ quyền quỷ thế danh lê thị duyên chân linh hứa bích châu pháp danh diệu thiện à, lư nghiêm phú pháp danh chúc quý nguyện chư dương chân linh thừa phật ân nghi trực hướng tây hành ni thiện phước nhi siêu sinh lạc quốc phổ nguyện âm siêu dương hơi pháp giới chúng sanh giai cộng thành phật đạo a di đà phật tự quý phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo